Thanh nhan nề có những từ lên rơi Có tô sẽ đủ đôi hài nhiều Anh ra hồi đến bóng lai Là cảnh thiên lai tốc hồ đối tượng đại thái ra hồi Yên danh là bóng mơ và Lên tàu xuống dọc bà tòa Thoại cung u vàng vàng vàng vàng thường giới dày dày chúng lòng à, cùng ý ý dày dày ý lòng thiên môn mặc y có thung dung cùng vui quý cổ bờ giàu lòng thông thả ý, ý, ý. lực linh đình tam giới lòng quân tử chảnh là hách văn nhận ý phật ni cô cách cách điều ôi trăm phần người thanh tân nên na cô thanh tân 是。 bảo an phu đệ tử thánh đồng đắc bình an cung cấm quảng hàn nga cung cấm quảng hàn dây cô bơ xuống dưới dương gian ngự đồng nguyên xưa cô ngự bà bơ hai linh hát học cô châu trong lâu lại tuổi từ mười tám đôi mươi giang tân ngư hòa đối sầu miên cô bơ thuyền ngoài hàng sướng tử giả bản chúng thanh đào vách thuyền kỳ là thuyền an mà đồ bên cô bơ nửa đêm cô nghe bằng bằng tiếng chuông chú nhìn hàng sông nước nước chân chân sù phan phan mi sù phách nhất tung bơi phách nhị cô sơ sơ gì phan phan mi sù phách ba cô mở lai xì cô mở lai ra phan mi sù treo từ treo từ phan phan mi sù hàng thác càng trẻ qua núi cùng khe nhất vô ca bạc dằm ba ngô thái miệng lại cười dưng hò dừng câu bàn tuế trèo qua cô vơ vân du qua cửa thần thú chiều về đến đây hò bóng chiều đất chơi sóc chơi cửa phủ cửa đền nghe lệnh mông truyền bơ giang cúc trừ ba cô tròn mặt tròn ma phân cổ kiêu ý, ý, ý. lún lên sông ngò núi lên sông ho núi xuôi lối về xuôi nhà nhà thêm tươi bước tiên xoay tỏ xa gần xoay từ lúc nào dần lẫn mọi loài xoay trong lúc nào nơi này dần lối nợt xuôi kia xin mây bay ngang trời lưng Not xuôi con trời mẹ tin tư hai hoa xin đổi vào chỉ gấp Kumai chít chít dòng tay khăn chít chít củ ô đầu nồi tóc tóc mây có bông hoa cài bước bước hoàn thay lên hầu bông thường sớm sàng tông đi tông tam sòng quyền cai tử vừa mình lên xin dáng mình hãy còn thơ ý làm liền sưng nhang theo về đông làm liền sưng nhang sưng lên tam bảo mười phương độ trì sưng nhang đỉnh điểm từ bi cung cấp hoàng hàm cung cấp hoàng hàm mộng sai cô xuống dương gian từ đồng dương giáng từ sòng sòng sương hai hoa ngọc ngọc trừ trong trong lũ đàn chừng mười chín đôi mình dùng nhan sắc sắc miệng người nở hoa tử nhang nhang này này nhang 36 năm xưa Cô chín đã cầm mì tôi hoạt Lại thương ngõ lê thanh nhà đồng Hình hình hình Sơn Hà có chính quan cho quạt cho mát lộc sơn hà quạt để cho nam nữ trẻ cùng gia đều được bình an là ta là tính mi ta tỉnh mình là tình xin riêng ở trong đền sông u bước ra năm cùng cùng thành ra hồ văn dương tuân hiệu yêu mười mà ma trong đó làm miền ngự thành ra hồ non xanh đất núi đồi hùng vĩ đền đồng cuồng tu khí sung sung lên hoài anh minh sớm mồ bà coi sắp các ngơ trời mi tác trẻ sang nữa an bảo non tu lờ hoa cô quỳnh đàn vũ âm ta tình tình ta chẳng thành mắc vong phó hoa hồi hộp với đàn ở sao ca ngàn năm qua nhiều hoa cô bé đã gót đi màu ra sớm chiều chiếc chùi bay cô nàng chiếu vai đèo à, trên à, à. vàng diện hồng hào trơn bước lên non on. sớm chiều ta vang tay khơi tay cô khơi thiên mạc rừng vàng đem cho trăm mò giàu sang với đời đời thu đem cho trăm mò đời đời giàu sang châu phủ gió đùa heo hắt mi trôi trên đền đêm đêm tâu lá che xa không quan xa đường chẳng ai đường đây ngày hôm nay lai dáng về sơn lâm mô dễ một giấy ve quay đi so đời nào cứ lừa phải rồi mình minh tiếng đủ mặt ăn hàng rằng thiếu tư chi chiều chiều cẩy cách xa đi lưng lưng ong tóc vườn dườm ra ý, ý, ý. ngọc hồng thích nở Yeah. đất cam đường dũng tên để lại bốn phương cùng thờ của đời hư không đen đến lúc về trời yên lại canh kia canh nghề ba quỳ gành đi mát rừng vàng đem cho trăm họ giàu sang với đời đời đem cho trăm họ để giàu sang bảo đời đời ghi nhớ chữ diệp trần vi tường vàng son trăm năm bi đá không mòn